Xin chào và tôi Nguyễn Tùng Sơn quay trở lại các bạn đây. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về quy trình các bước để mình làm Clickbank và từ A đến Z để các bạn có thể hình dung ra được rõ ờ, à khi mà câu hỏi là à anh Sơn ơi, thì bây giờ làm Clickbank thì làm như thế nào, làm nó làm sao và các bước làm là những gì. Và có nhiều người hỏi Sơn rằng là à uh, Sơn ơi thì bây giờ mình vẫn chưa hình dung được là à, làm Clickbank là làm như thế nào là làm cái gì cả thì bây giờ là Sơn sẽ làm được một cái video này để cho các bạn nhìn thấy được quy trình tất cả các bước để mình có thể làm được uh, à, Clickbank từ A đến Z để chúng ta có thể bắt đầu Ok và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào thì uh, để chúng ta bắt đầu và kiếm tiền ở trên Clickbank á, thì chúng ta cần có 5 bước cần có mấy bước các bạn 5 bước đúng không nào thì cái bước đầu tiên đó, đó là chúng ta cần phải tạo ra một cái tài khoản Clickbank đấy thì bây giờ là ai chưa có tài khoản Clickbank thì mình hãy coi những video trước đây của Sơn. Sơn có làm một cái video là hướng dẫn tạo ra tài khoản Clickbank mới nhất trong năm 2019 đó để các bạn có thể làm được nó và 100% à, là các bạn có thể tạo được thành công. Đó, bước số 2 đó là chúng ta hãy lựa chọn một cái ngách thị trường. Đó, viết tắt đó là niche size mà cái ngách thị trường này mà mình cũng đam mê, mình cũng thích nữa. Thì trên Clickbank á, nó là một cái chợ và trên cái chợ này thì nó có rất là nhiều cái sản phẩm để chúng ta có thể quảng bá được đó và ví dụ là uh, ngách về giảm cân này fitness uh, ngách về thị trường về giúp uh, nấu ăn hay là đánh gôn hẹn hò hôn nhân đó, rất là nhiều ngách khác nhau ví dụ luật hấp dẫn này đó đây là một ngách là ngách rất là thú vị hoặc là ngách về hướng dẫn kiếm tiền hay là ngách internet marketing business hay là ngách về self help phát triển bản thân thì ở trên Clickbank này nó giống như một cái chợ và nó có rất nhiều sản phẩm trên này rất là đa dạng và phong phú thì ngoài ra nó còn nhiều cái sản phẩm khác nhau nữa đó thì bây giờ chúng ta hãy lựa chọn cho mình một cái ngách thị trường ở đây thì giả sử đây thì bây giờ sơn sẽ vào cho các bạn nhìn thấy nhá đây là cái tài khoản là sơn ps này ờ, mà sơn mới tạo đó, hiện tại nó chưa có sale và sơn sẽ tạo ra được một cái hành trình đó, các bạn hãy đón xem cái hành trình này đây là hành trình hướng dẫn cho các bạn đó, đi từ con số 0 tròn chính để làm sao đó mình được kiếm được 500 đô một ngày từ trên Clickbank đây là cái tài khoản mới hoàn toàn 100% của Sơn nha các bạn nhìn này à, hiện tại là chưa có sale đó mình vào cái phần report này này chưa có sale chưa có một đơn hàng nào ở trong này hết đó và mình muốn đó là làm sao đó khi mình tạo ra để cho các bạn nó có thể ờ, nhìn thấy được rõ là à cái cách mà sơn làm thế nào đó, sơn làm nó làm sao để có thể là uh, kiếm được tiền từ clickbank đó, vậy thì bây giờ trong năm 2019 này thì mình còn còn để kiếm tiền được clickbank được không ok thì cái Ừ, tài khoản này sẽ là giúp để ờ, kiểm nghiệm để cho các bạn nhìn thấy được xem à Clickbank có kiếm được tiền hay không và Sơn sẽ cùng đồng hành với các bạn từ con số 0 đó để hướng dẫn cho các bạn từng bước từng bước từng bước một để mình có thể kiếm được tiền trên Clickbank thành công rồi sau đó thì uh, quay lại cái việc là bây giờ chúng ta lựa chọn ngách thị trường đúng không nào thì bây giờ các bạn hãy vào trong cái phần là uh, phần marketplace đó, phần marketplace đó, thì các bạn nhìn thấy ở trong này nó có rất là nhiều cái thị trường ngách khác nhau thị trường ngách khác nhau và Ờ, sơn đề xuất ra thì một vài cái thị trường ngách mà chúng ta có thể kinh doanh được mà nó dễ thành công và nó cũng dễ bán ví dụ là về cái sản phẩm về business đó, ờ, hoặc là sản phẩm về cooking à, nấu ăn đó các bạn à, hay là sản phẩm liên quan về health and fitness đấy à, và sản phẩm về self help thì đây là những cái sản phẩm mà nó rất là dễ để có thể kinh doanh được đó thì ví dụ nhá à, trong thời gian tới thì sơn sẽ thử kiểm nghiệm cho các bạn một cái ngách đó là về cooking đấy và sơn đang thử quan tâm thử xem đây là một cái thị trường mới hoàn toàn và sơn chưa có kinh nghiệm để bán cái sản phẩm này trước đó đó, mình chưa bao giờ mình bán sản phẩm về cooking này đó, mình sẽ làm thử xem các bạn là à đối với cái thị trường ngách mà bây giờ sơn cũng chưa hiểu biết về nó chưa biết về nấu ăn thì mình có làm được với nó thành công hay không rồi thì giả sử đi bây giờ là mình đã lựa chọn được cái sản phẩm ờ, ngách của mình rồi đó ngách của sơn lựa chọn đó là về nấu ăn rồi thì bây giờ sơn sẽ đi tới cái bước số 3 đó là sơn sẽ chọn một cái sản phẩm kinh doanh và sau đó thì mình lấy cái đường link của họ để mình quảng bá đó và ờ, khi mà mình quảng bá cái đường link đó thì mình sẽ được chia cái hoa hồng khi mà mình bán được cái sản phẩm đó ở trên Clickbank ví dụ là uh, người ta sẽ trả cho mình khoảng từ 70 cho tới 100 phần uh, trăm ờ, cái giá trị trên cái sản phẩm của Clickbank đó cái cái lợi nhuận rất là cao các bạn cái hoa hồng rất là cao người nó chi trả cho mình thì khi mà các bạn đã lựa chọn sản phẩm để kinh doanh á, thì có một vài những cái tiêu chí ở đây như sau đó để để sơn sẽ mở ra cái màn hình để chúng ta có thể dễ dàng chúng ta nhìn thấy được nhá có một vài cái tiêu chí ở đây như sau đó, các bạn hãy lựa chọn những cái sản phẩm nào đó, mà nó có điểm uh, cái điểm gravity đó, điểm gravity á, là từ 50 điểm trở lên à, từ 30 điểm trở lên điểm gravity từ 30 điểm trở lên thì bên này nó có một cái bộ lọc nó có một cái bộ lọc ở đây rồi đó thì các bạn chỉ cần là dựa theo cái bộ lọc này thôi để chúng ta có thể lựa chọn nó ví dụ nhá cái điểm gravity đây nó nó là cái điểm mà uh, Ừ, trong một khoảng thời gian nhất định đó thì có bao nhiêu những cái nhà đại lý ờ, những nhà làm affiliate họ đã bán được cái sản phẩm này rồi thì nếu như bây giờ mình lựa chọn cái điểm gravity nó quá thấp á, thì chắc chắn rằng cái việc đó là để chúng ta bán được cái sản phẩm đó cực kỳ khó nó có thể là cái sales của họ không đẹp hoặc là ờ, cái sản phẩm của họ không tốt ờ, hay là những cái chính sách đằng sau của họ họ không có tiếp thị tiếp để giúp chúng ta bán được sản phẩm đấy nên mình phải lựa chọn cái điểm gravity là thực sự cao đó thì bây giờ chúng ta đã thay đổi cái bộ lọc này đi khi mà chúng ta thay đổi cái bộ lọc đi thì nó sẽ ờ, chỉ còn nó lựa lại những cái sản phẩm nào có điểm gravity cao thôi à, tiếp theo đây này ở phần uh, mình lọc chỗ này thì Sơn sẽ lựa chọn là cái điểm gravity cao thì sẽ được xếp lên hàng đầu rồi ok sau đó thì cái bước tiếp theo này trong cái phần lựa chọn để mình sản phẩm á, lựa chọn sản phẩm á, thì bây giờ uh, cái điểm gravity cao là đầu tiên đó và Sơn đã từng có cái thất bại lớn trong cái cái bài học này đó là trước đây mình không có biết rằng à mình cần phải lựa chọn cái sản phẩm có điểm gravity cao đó, và mình chỉ thấy là à, cái sao này nó rất là đẹp cái trang bán hàng này nó đẹp quá không và mình rất là thích cái cái, cái, cái ngành hàng này đó, nhưng mình không biết rằng cái điểm gravity cao nó lại quyết định rằng cái sản phẩm này có bán được trên thị trường hay không thì uh, mình uh, quảng bá cái đường link của họ không và đâu đó cả một nghìn cái một nghìn cái lượt click vào cái đường link rồi nhưng mình vẫn không bán được một sale nào hết và sau đó thì mình cảm thấy rất hoang mang và à thế mình phát hiện ra chết rồi mình mới làm sai một cái đó là mình lựa chọn cái điểm gravity nó chỉ có khoảng dưới 20 thôi đó và dưới 20 thì mình bán mãi không được cái cái cái, cái trang bán hàng đó nó có tỷ lệ chuyển đổi quá thấp đó ok đó các bạn hãy chú ý điểm này rồi tiếp theo này mình à, hãy lựa chọn cái sản phẩm nào nó có cái chế độ là affiliate tool pay có nghĩa là nó có nó nó phải có cái phần đó là hỗ trợ bán cho người dùng thì đây là sơn sẽ kéo xuống dưới nhé đây mở hết hoàn toàn ra để các bạn hãy dễ nhìn dung này mình kéo xuống dưới này đó mình uh, lựa chọn một cái phần đó là must have affiliate tool Pay có nghĩa là nó sẽ có cái phần hỗ trợ cho cái người tiếp thị bán hàng đó cái trang đằng sau đó nó sẽ hỗ trợ đầy cho mình đằng sau đó cái này rất quan trọng đó thì bây giờ là các bạn hãy điền vào cái đó rồi rồi đúng không nào rồi thì giả sử đây khi mà sơn lọc qua rồi thông qua hai tiêu chí vừa rồi đấy thì bây giờ thông qua hai tiêu chí vừa rồi thì mình đã có được một cái đầu tiên đó là keto resort nó đứng lên hàng đầu luôn và cái điểm gravity của họ là 211.85 có nghĩa là trong khoảng một thời gian vừa rồi thì có 211 nhà phân phối à, những cái người làm affiliate marketing giống chúng ta đó họ đã bán cái sản phẩm rồi rồi thì bây giờ mình lựa chọn sản phẩm này thử xem à, đây là 28 ngày keto challenge à, thử thách à, đại loại đây là một cái thử thách về ăn theo cái dạng thực đơn về keto Ờ, nếu như bạn không có hiểu được nó về là cái gì á ờ, bằng tiếng Anh đúng không thì thực sự bản thân Sơn Sơn cũng không có giỏi về tiếng Anh đâu các bạn đó thì cái điều nhanh nhất là mình bấm vào phần dịch dịch cái trang này ra và phần dịch cái trang này xong mình đọc cái sao page họ xem mình xem họ bán cái sản phẩm gì họ họ đang nói cái gì ở trong này cái lợi ích sản phẩm là gì ờ, về cái cái cái điểm khác biệt trong cái sản phẩm này hoặc là cái cái cái giá sản phẩm này là bao nhiêu đó thì mình đã đọc hết trong cái phần này để mình hiểu về cái sản phẩm mà mình sẽ kinh doanh à sản phẩm của Sơn đang bán là nó có giá là 37 đô la nha các bạn đó 37 đô la rồi ok thì giả sử đi mình lựa chọn cái sản phẩm là sản phẩm về keto resort đây là cái sản phẩm mà Sơn sẽ lựa chọn để mình quảng bá đó, giả sử như vậy rồi thì bây giờ mình lại quay lại cái ở đây đó, giả sử cái sản phẩm mà Sơn sẽ lựa chọn để mình quảng bá đó là sản phẩm keto resort đây đây là cái sản phẩm mà Sơn sẽ quảng bá đó, đây là cái ngách mà Sơn sẽ lựa chọn đó, ờ, là Sơn sẽ làm kinh doanh đó về keto sản phẩm về ngách về nấu ăn sản phẩm là keto và ở đây mình sẽ xem rằng là cái trang sale pay này của nhà cung cấp nó có thu hút và hấp dẫn hay không thì về đánh giá cơ bản ờ, sơ qua thì mình thấy cái cái trang này nó cũng dễ nhìn ờ, cũng ờ, bắt mắt đó giao diện cũng đẹp không và nó cũng có cái cảm nhận từ khách hàng đó cảm nhận được khách hàng đó, và cái thử thách này thì cái sản phẩm này đang bán được rất là nhiều người mua đó, và bên cạnh đó nó có 60 ngày hoàn tiền đó, và đây là cái cam kết rất mạnh của nhà cung cấp đó, rất là tuyệt vời đúng không nào thì giả sử đi mình thấy rằng cái sell page này ok sell page này của nhà cung cấp rất là thu hút và hấp dẫn rồi nó đạt được cái tiêu chí của mình đặt ra và nếu như tốt hơn nữa thì cái trang sell page của mình vừa có video mà vừa có một cái phiên bản là vừa chữ vừa hình ảnh thì tuyệt vời hơn nữa nhưng ờ, nếu như bây giờ cái trang của mình nó chưa có thì ok tới thời điểm hiện tại mình đánh giá là nó khá là ok rồi rồi thì bây giờ đây là cái bước 1 này bước 2 này bước 3 này mình đã lựa chọn ra sản phẩm rồi thì bây giờ là tiếp theo là đây là mình phải lấy cái hốp link của nó rồi thế lấy hốp link là như thế nào đây tức là uh, khi mà chúng ta lấy cái hốp link của họ đó thì cái hốp link này nó sẽ là cái mã affiliate riêng của mình đó, đó là cái lá mã affiliate riêng của mình thì khi mình tạo cái mã đó ra thì khi này mình đưa cái cái cái đường link nó quảng bá đi thì mình mới ra được sale nha các bạn ví dụ nhá bây giờ sơn sẽ bấm vào phần promote đây sau đó thì sơn sẽ lựa chọn để mình sẽ tạo ra một cái mã hốp link đó mình bấm vào phần Clear Hope Link cái phần checking ID này thì uh, mình cũng không cần quan tâm đâu bởi vì nó có uh, ờ, thể điền vào hoặc không điền vào cũng không bắt buộc đó thì cái phần tracking này để mục đích là chúng ta sẽ biết rằng là cái cái cái đơn hàng đó nó sẽ đến từ đâu ví dụ sau này các bạn sử dụng rất là nhiều nguồn traffic khác nhau mình vừa dùng uh, chạy quảng cáo vừa dùng uh, miễn phí thì chúng ta sẽ lựa chọn để chúng ta biết được cái này từ đâu rồi sau đó thì sơn sẽ tạo cái đường link này à và đây là cái đường link độc nhất vô nhị và chỉ có mình có thôi ví dụ giả sử sơn copy nó đi và sau đó sơn dán nó vào đây dán nó thì nó sẽ ra một cái đường link à, thì cái đường link này á, nó chính là cái đường link affiliate của sơn đây đó nó có từ sơn ps đây và nó nhận diện được à khi mà người ta mua sản phẩm qua cái đường link này thì mình sẽ được tiền hoa hồng ok các bạn hiểu chưa nào và cái cách làm sao để chúng ta có thể uh, uh, kiểm chứng được ví dụ như bây giờ nhá chúng ta phải bấm vào phần reporting này đây này phần reporting và sau đó chúng ta mới biết được rằng à vừa nãy này vừa nãy sơn kiểm tra nha sơn bấm một cái đường link thì ngay lập tức ở đây nó nó xuất hiện là một cái cái hốp cao hốp cao đó là bộ đếm cái bộ đếm đây là nó biết được rằng à vừa có một người đã đã bấm vào cái đường link này đấy thì các bạn đó trước khi mà các bạn đi phân phối sản phẩm á thì các bạn nó cần nó phải là mình phải test trước nha mình phải test trước xem là cái đường link đó nó có đúng hay chưa đó thì mình bằng cách là mình phải bấm vào cái đường link đó đó nếu mà nó ra được cái đường link đầu tiên nó có đường link của mình rồi và thứ hai đằng trên cái bộ đếm á, là nó tính là à có một lượt click mới thì cái này là khi mà chúng ta đi quảng bá thì nó mới được nha ok chưa nào rồi ờ, sau đó qua bước số 4 đó là chúng ta cần phải tạo được một cái traffic để mình quảng bá cái sản phẩm đấy thì Sơn sẽ giới thiệu cho các bạn có hai cái nguồn truy cập traffic à, cái nguồn đầu tiên đó là free traffic thì chắc hẳn các bạn cũng biết free traffic là gì rồi à, tức là ờ, chúng ta sẽ không cần phải tốn tiền để quảng cáo và chúng ta vẫn có được cái lưu lượng truy cập vào cái đường link của mình vẫn có khách hàng người ta vào đường link của mình đó giả sử đi có 100 người bấm vào đường link của mình thì sẽ có một người mua chẳng hạn thì uh, có phải là chúng ta đang sử dụng free traffic và chúng ta vẫn có được là 37 đô đúng không nào đó các bạn hình dung được chưa đó thì bây giờ này một vài cái nguồn free traffic ở đây mà Sơn làm và mình thấy hiệu quả đó, ờ, cái đầu tiên đó là mình sử dụng Facebook group đó mình tham gia vào một vài những cái group khác nhau sau đó thì mình ờ, xin tham gia vào group này và mình đăng bài vào ở đây và những cái video sau này thì Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái chiến lược để mình sử dụng Facebook Group là gì ờ, sử dụng phi traffic như thế nào và mình có thể kéo được khoảng 50 data mỗi một ngày ờ, vào đường link của mình ở đường link quảng bá của mình ở trên Facebook Group rất hiệu quả các bạn hay là tiếp theo là mình có thể sử dụng là chatbot đó, cái cái cái chatbot mà Sơn hiện tại đang làm đó là ManyChat được không nào ManyChat đó nó rất hiệu quả ví dụ giả sử đi bây giờ mình kéo người từ Facebook Group về cái ManyChat của mình đó sau đó thì từ cái chatbot này mình ờ, đưa về cái đường link ờ, tiếp thị liên kết ờ, để mình bán sản phẩm chẳng hạn đấy hoặc là mình có thể sử dụng YouTube đó. bên cạnh đó mình có thể sử dụng Pinterest đó uh, Instagram đó. đây là đều là những cái feature, feature cực kỳ hiệu quả nha đó. và bạn có thể kiểm chứng nó thì góc độ là Sơn đã làm tất cả những cái traffic này rồi và không có loại trừ bất kỳ traffic nào hết đó. nên uh, trong uh, những video sau này thì các bạn hãy um, theo dõi uh, để Sơn sẽ chia sẻ cho các bạn về những cái traffic này và đặc điểm của Fijafix á, thì chúng ta không có tốn phí để bắt đầu ban đầu đó, dường như tất cả là cái, cái công sức của chúng ta và thời gian chúng ta đầu tư và bỏ ra thôi đó, và vẫn tạo được cái nguồn thu nhập thụ động đó, và cái việc là xây dựng Fijafix đây nó là một việc làm lâu dài tuy nhiên khi mà chúng ta đã có hệ thống rồi thì nó là một điều rất tuyệt vời các bạn đó, các bạn sẽ có được những cái khách hàng đều đặn và họ sẽ tạo ra tự nhiên view dụ như, bây giờ các bạn có được một kênh YouTube là 10.000 đăng ký đấy chẳng hạn thì cái khách hàng đó người ta cứ vào người ta xem video và người ta bấm vào đường link của mình thì đây là một cái rất là tuyệt vời đó rồi tiếp theo đó là pet traffic pet traffic thì một vài kênh mà có thể ờ, các bạn làm ok đó là về Facebook Ads ờ, hoặc là về binh đó thì Sơn cũng có một cái video hướng dẫn các bạn làm sao kiếm được 1.000 đô từ binh mà mình không cần phải tốn phí đó thì các bạn có thể là tìm cái video này ở trên cái kênh YouTube Sơn PS nha Sơn có làm một cái video rất là kỹ càng để hướng dẫn cho các bạn rồi đó đó, và bên cạnh đó thì mình có thể sử dụng Facebook Ads này đó thì tùy thôi đó, nên ờ, ở đây hỏi rằng là ừ, cái kênh nào hiệu quả nhất thì đối với Sơn rằng là khi mà bạn lựa chọn được một cái kênh nào đó rồi thì bạn hãy đi tới cùng với kênh đó và đừng có thấy là rằng à cái người kia người ta làm kênh đó người ta thấy hiệu quả sau đó thì mình lại nhảy qua kênh đó à, hay là ngày mốt mình thấy một người khác họ bắt bảo mình làm một kênh khác thì mình lại nhảy qua một kênh khác nên ví dụ như bây giờ các bạn lựa chọn cái kênh nào rồi thì mình sẽ kiên quyết ờ, mình kiên định với cái kênh đó để làm nó khi nào thành công mà thôi đó thì trong cái video tiếp theo á, thì Sơn sẽ ừ, làm ra được một cái hành trình để làm sao đó có thể kiếm được 500 đô một ngày từ cái con số không tròn chính đây là cái tài khoản Sơn PS của Sơn và Sơn cũng mới tạo cái tài khoản này ra thôi được chưa và Sơn sẽ đưa cái cái tài cái tài khoản này và nó nó làm sao đạt được cái mốc là 500 đô một ngày đó, ừ, khi mình kiếm tiền trên Clickbank và bên cạnh đó thì Sơn cũng sẽ cùng đồng hành với các bạn nào các bạn có muốn là Sơn cùng đồng hành với các bạn đâu quan trọng nhất á, là sơn sẽ cùng đồng hành với các bạn từ cái bước á, là mình á, sẽ chọn cái ngách thị trường mình phân tích cái ngách hay là mình lựa chọn được sản phẩm để mình quảng bá và ở đây là mình sẽ đưa ra được những cái chiến lược à mình sẽ lựa chọn cái traffic nào à, mình uh, sẽ quảng bá sản phẩm nó làm sao đó để mình sẽ chia sẻ cho các bạn và cái đây là cái hành trình và nó dài hạn nó không phải là hai ngày 5 ngày để mình ra được kết quả đâu các bạn có thể nó là uh, ờ, 20 ngày có thể nó là 50 ngày có thể nó là 3 tháng không và cái hành trình này nó sẽ rất là xuyên suốt đó để làm sao đó cứ mỗi một tuần trôi qua đi sơn sẽ tổng kết nó lại à trong tuần vừa rồi thì mình đã làm được điều gì thành công cái điều gì mà mình cảm thấy mình chưa thành công đó và mình sẽ tổng kết lại hết để chia sẻ cho các bạn hay là mình sẽ sử dụng cái phi traffic nào cái pet traffic nào không và nó đem về lợi nhuận cho chúng ta bao nhiêu tiền nào các bạn có quan tâm điều này không thì trong những cái video tiếp theo thì Sơn sẽ làm ra cái hành trình này và hãy nhớ đồng hành cùng với Sơn và Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn để làm sao các bạn có thể ừ, kiếm tiền được trên Clickbank hoàn toàn thành công được đó và cái pet traffic ở đây thì các bạn cũng có thể là sử dụng người nổi tiếng này để mình thuê ví dụ là đó là gọi là influencer là những cái người có sức ảnh hưởng họ có những cái trang ờ, rất là lớn có thể lên tới hàng trăm nghìn lượt theo dõi rồi họ post một bài viết lên là họ sẽ đem về chúng ta rất là nhiều khách hàng hoặc là mình có thể sử dụng là landing page và email marketing thì đây là những cái nâng cao rồi đó và nếu như các bạn à, biết về những nâng cao này thì các bạn khuyên là các bạn nên làm để các bạn nó sẽ thu được cái danh sách khách hàng còn nếu như không thì chúng ta hãy cứ sử dụng những cái phía trên này được chưa nào ok rồi tiếp theo là bước cuối cùng bước số 5 đó là mình nhận tiền thì trên Clickbank nó cho nó trả tiền cho chúng ta là hai lần mỗi tháng và cái điều kiện để nhận tiền đầu tiên đó, cái sale đầu tiên đó là chúng ta cần phải có 5 sale để mình à, lấy được tiền trên Clickbank thì nó cũng đơn giản thôi các bạn rồi, thì bây giờ là mình sẽ đi lại từng bước một nhá để mình cũng chúng ta có thể hình dung được cái uh, các bước và các quy trình để kiếm tiền trên Clickbank là gì. Đầu tiên này, các bạn cần phải có một cái tài khoản Clickbank. Bạn nào chưa có, nhớ là mình hãy xem cái video của Sơn Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn rồi đó. Số 2, đó mình lựa chọn cái ngách thị trường ờ, mà bạn đam mê. Ờ, trong đó có rất là nhiều ngách khác nhau thì mình lựa chọn được một cái ngách. Rồi số 3 đó là mình hãy chọn ra một cái sản phẩm kinh doanh và mình lấy cái hốp link của họ đó và mình có thể nhớ là mình lưu cái hốp link ở đồng đâu đó đó thì có một vài cái tiêu chí ở đây sau nó đưa các bạn rồi rồi số 4 đó là mình tạo ra cái traffic đó, để mình quảng bá thì có free traffic và paid traffic và số 5 đó là nhận tiền hai tháng mỗi ờ, hai lần mỗi tháng đó thì đây là cái quy trình cơ bản nhất để các bạn có thể kiếm được tiền trên Clickbank từ A đến Z và bên cạnh đó thì Sơn cũng có một cái bộ video Sơn nó quay sẵn rồi đó thì Sơn nó để lại phía bên dưới đường link mô tả có video mà Sơn đang quay ở đây thì nếu như bạn quan tâm thì cái để lại cái thông tin là email thì Sơn sẽ gửi lại email cho các bạn và bên cạnh đó thì Sơn có video mới thì Sơn cũng sẽ gửi vào cái email đó cho các bạn để các bạn có thể nhận được nó nha ờ, và Sơn tin chắc rằng cái cuộc ờ, hành trình này nó sẽ ừ, rất là nhiều thú vị và Sơn sẽ ờ, tạo ra được cái kết quả trên Clickbank và bên cạnh đó thì Sơn cũng sẽ Ờ, giúp được cho những người mà đồng hành với Sơn cái hành trình này ờ, để chúng ta có thể tạo được cái kết quả lớn và nếu như bạn vẫn còn coi video tới cái phút này thì bạn ờ, hãy comment là tôi sẽ đồng hành với cả Sơn trong hành trình 500 đô một ngày đó các bạn hãy comment phía bên dưới nha tôi đồng hành cùng với Sơn hành trình 500 đô một ngày đó và cái quy trình này thì nó cũng rất là chi tiết rồi đó và nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì hãy để lại comment ở phía bên dưới đường cái video này và đừng quên bấm một nút like video để ủng hộ tôi à, trong thời gian tới tôi sẽ quay thêm nhiều video hơn nữa à, bên cạnh đó thì cũng à, bấm một nút đăng ký subscribe để nhận được những video mới nhất trong thời gian tới nha à, à À, có nhiều người bạn cũng có hỏi Sơn rằng là à Sơn ơi thì có nên nó tạo ra một group để chia sẻ hay không thì Sơn cũng đang cân nhắc có thể Sơn sẽ tạo ra một cái group để cho các bạn tham gia vào các bạn có thể đặt câu hỏi đó và các bạn có thể chia sẻ những cái bước cái cách làm ở trong cái group đó thì Sơn cũng đang cân nhắc nha đó, bởi vì mình cũng chưa có quá nhiều thời gian đó, để mình uh, hỗ trợ được trong group đâu đó rồi rồi thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hẹn gặp lại bạn trong uh, những cái ừ, hành trình sắp tới uh, hãy nhớ comment phía bên dưới là hành đồng hành cùng với cả sơn trong hành trình 500 đô một ngày rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video uh, nhớ đăng ký kênh youtube của tôi nha ok bye bye các bạn hẹn gặp lại